chào anh em chơi môn bầu cua hôm nay thì mình làm cái video để giới thiệu đến anh em môn bầu cua bịp sử dụng cái nước điện từ Lalo này khi đi chơi đến bất kỳ cái sòng suối lạ là anh em cần chạm tay một bầu cua là anh em giành thắng một trăm trăm thì cách thức chơi như nào thì bây giờ tôi sẽ chơi cho anh em xem nhá đầu tiên tất cả hột và nắp và đĩa của người ta hết không liên quan đến cái đồ của mình cả đây tôi sẽ lấy bất kỳ một cái hột nào trong cái cấu hột này đấy tôi lấy ra này rồi cái bộ này đi alo ờ, anh ở đâu nhỉ à đây là thế ạ hà giang thì anh mới ờ, em gửi xe về không thì ờ, anh xuống bến xe mới đi hà nội lấy hàng nhé thế thì gửi xe về ba triệu ba triệu được được được trong lĩnh vực nhé rồi rồi ok ok mấy tháng em bảo em bận tí thôi thì lát thì em cho nhân viên nó gọi cho nhé em em đang dọc quay video thì đây hột là hột của người ta hết này đây mình thử hột luôn cho bạn xem này đây cái nam châm này còn đây là hột công chuyện này đấy nam châm này đấy, là không câu chuyện đấy bắt chắc luôn này đấy cách thử hột hột không chuyện thì nó sẽ bắt luôn đấy, đây hột này đấy là cái người ta sẽ thử hột trước rồi sau đến thử đĩa này nắp cũng vậy Đấy. nắp công chuyện nó sẽ bắt nhá thì bây giờ đây mình sẽ lấy cái nước này Đấy. các bạn chỉ lấy một ít thôi chấm vào đầu ngón tay đó đóng chặt nắp lại rồi sau đó mình thoa vào đồ cua đấy như vậy là xong khoảng năm bảy giây sau thì nó sẽ báo rung về cái máy này cái máy này thì sử dụng pin tiểu đây anh em chơi anh em nắp pin tiểu vào là ok đấy bật cái công tắc lên sau đó nó đậy lại để vào trong người khoảng cách bắt sóng giữa cái máy này và cái bộ hột này là hai mét rưỡi nó sẽ báo rất là chuẩn xác đấy từ 20 phân cho đến hai mét rưỡi đấy đây mình sẽ để sẵn ở trong người trong bụng luôn tí nữa mình sẽ cầm ra ngoài tay đấy bây giờ mình sẽ lắc cho anh em xem này đấy có bao nhiêu tiền thế này mình đặt tất tất cả con tôm nha mở cho anh em xem con tôm này đấy tôm 100 trăm tôm này thì anh em cố xem hết video thì nó mình xé hột này luôn và đập tô luôn nha đánh cho anh em vài tiếng thôi trong người mình đang cảm cảm nhận cái nhịp rung là con live mở cho anh em xem chuẩn xác 100 trăm cái nước cái này thì chơi cả tài xỉu hột giấy hộp xốp được hết không quan trọng nhá hột lá cũng được đấy tôm này mở đây này hàng rất là chuẩn xác mình cầm cái này ra ngoài tay khoảng 20 phân khoảng cách khoảng 20 phân nhá đấy máy báo con lai theo nhịp là con lai mở này đấy, hàng rất là chuẩn chỉ đánh cho anh em một vài tiếng đánh nào tiếp tục là anh em nhìn cho mình nha cái máy này vước hột là 2 mét nhá kỷ niệm anh em một vài tiếng nữa này em lắc lắc mạnh này không vấn đề gì nhá, thoải mái luôn này cá 100 trăm có cá này Đấy. kỷ niệm nó tiếng nữa này gà đánh 50 triệu cho cái này con gà này đấy rất chuẩn xác hàng rất chuẩn xác đấy, chơi xong không chơi anh em tháo pin ra cất đi đấy, rất ok đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột cho anh em xem nhé hột là hoàn toàn không tăng tích gì thử làm châm bóc hột thoải mái chứ bây giờ ba cái đồ mà làm châm hút là không chơi được nữa rồi hay là sóng mặt là không chơi được rồi đấy anh em đi chơi mình thử còn không tang có tang dùng cái làm châm hít biết ngay à. đấy là cái phần ấy còn đây là cái phần tô này đập luôn anh em xem này. à. tô thì đây mua chọn nhé đi chảy máu đấy anh em mua hàng alo trực tiếp với số điện thoại mình 09843148 nhé Đấy. anh em lưu ý là cái nước điện từ Zalo là hàng mới bây giờ mới nhất bây giờ khẳng định đẳng cấp luôn tôi không bao sợ thua luôn chào toàn thể anh em để tiếp theo cái video bầu cua bịp